Xin uh, kính chào tất cả quý anh chị và tất cả mọi người nhé Hôm em câu uh, ná gần hoàn thiện rồi Câu mang ra đây quay một chút xong rồi câu mài nốt là đi uh, à, axit thôi nhá đây đã hoàn thiện rồi Đó. còn có 5 con một con đầu này con ở trên này đấy gồm có 5 con thì một con à, vỏ vuông này vỏ vuông này có xuất hiện trong một cái video ngắn đó. không nó à đây cái múi này nó rất là nhọn và múi nó hết lên nữa nên là lúc vào vỏ thì mọi người cũng à, vào từ từ thôi thì nó mới ok nhé đó này con này thì à, 23 dài 23 24 gì đấy đợt này em cô làm vỏ hơi chặt nên là hơi khó vào đấy cô anh chị mũi tại mũi dao nó nhọn quá nên là nó hơi hơi bị chọc ở trên cái thành này bé này thì nó dễ vào hơn Đấy. hai con này là 21 nhá còn à, hai con à, con này là 24 con này 26 con này cũng 26 này. 26 lưới dao dài 26 con này thì à, có một cái anh à, có gửi à, một cái hình ảnh lên để cho em câu làm một cái cá nó cong cong nhưng mà em câu cũng chỉ làm được như thế này cán cong nhìn nó nó khác khá là khác luôn Đó, như này thì nếu mà anh không ưng thì em câu sẽ đăng lên cho mọi người nếu mà ai ưng thì à, nhắn tin cho câu nhé cá nó cũng không cong lắm tại vì cố này không phải cố cong cố nó cong ít đó thì em câu có chặt được mấy cây tre về rồi tôi sẽ test thử cho tất cả quý anh chị xem chặt tre các kiểu thôi đó. vỏ thì à, có dây đeo này có đồng xu hết nhá mọi người về chỉ cần tháo dây ra xong rồi câu đã buộc sẵn hết rồi mọi người tháo hết ra mọi người dùng thôi buộc vào người treo mọi người à, hoặc là treo ở đâu đó rồi đó dây này là dây dùng đây nhá anh chị nhá cô vừa mới đi chặt được một cây tre về thì à, cô sẽ test thử cho mọi người xem nào đi nó quất rồi đây tôi để dao đằng này có 5 con tôi sẽ test từ bé đến lớn dao bé đến dao lớn nói chung là mỗi khi mà câu làm xong dao thì câu đều à, test dao như này để cho Ờ, xem cái lưới nó đã chắc chắn chưa nhá quý anh chị nhá chứ không phải là câu làm xong là để đấy luôn nó chặt chặt thì uh, cũng uh, chặt mắt tre các kiểu thì mọi người nên chặt từ từ thôi mọi người nên từ từ làm như này này nó nên chặt từ từ không nên không nên dùng sức nhiều quá tại vì là mắt tre nó cứng quá nên là mình cũng cũng chỉ nên từ từ như này để cho nó ăn dần dần vào thôi còn mọi người phăng như này là khả năng bay lưới là rất là cao nhé quý anh chị nhé cho dù dao tốt đến mấy thì khả năng bay cũng rất là cao luôn đó mọi người cứ làm từ từ nha em như này cứ làm từ từ như này thắp bay cái mắt chè này thôi chứ mọi người không nên chặt nhẹ à, nặng quá đó đã xong một cái em mắt chè đây này đó và lưới dao tiếp theo thì em mát chè này cũng mọi người cũng như vậy thôi cũng nhẹ nhẹ như vậy thôi mắt che thì cũng nó cũng không là một cái vấn đề gì đó nặng nề quá quý anh chị ạ đó. lấy dao nhé chặt mắt tre là cái loại cứng nhất rồi còn chặt chặt đoạn thì nó còn dễ hơn nữa đây cái đoạn tre này nó rất là già rồi quý anh chị nó rất là già luôn đỏ chót luôn già như này luôn rất là già luôn cái đoạn à, cái đoạn này là cái đoạn cứng nhất này cái đoạn cái chỗ cái mắt tre này nó rất là cứng luôn nó cứng quá nên là mọi người cũng không nên chặt à, mạnh là gì cứ chặt từ từ thôi đó. nó khó chặt quá nhỉ khó để tôi sẽ được tôi sẽ lấy con khác nha đây con này cô vừa chặt xong nhé lấy dao này con tiếp theo là cô sẽ phân chia đoạn ra cứng quá quý anh chị ạ cứng quá luôn đây Ui, chỗ này cứng quá luôn cũng chỉ chặt ít như vậy thôi những con nào mà nó to thì nó sẽ dễ chặt hơn tại vì nó to đầm chặt đầm tay lắm anh chị ạ em cuối cùng này em cuối cùng này có một anh bảo là mua đi rừng cho nên là phải test thật kỹ cho anh ấy 금탈에 đó thì uh, cũng lâu lâu rồi em câu không uh, à, dằn mặt như này câu chỉ quay uh, video bình thường thôi không uh, lên mặt như này nữa thì uh, cô đã hoàn thiện hết tất cả các con dao ở đây rồi thì anh chị nào mà yêu thích này cần con nào thì uh, mẫu dạng như nào thì uh, liên hệ cho em câu nhé bây giờ em câu chỉ làm loại 26 uh, ờ, dài nhất là 26 rồi quý anh chị 27 nó nó ấy quá mũi nó nhọn quá nên là câu làm đến 26 sau này có thời gian thì cô mới làm à, mấy con 27 nhá quý anh chị nhá 26 24 25 26 thôi nó ví dụ như con này cũng 26 có con uh, 24 25 này nó con trên này thì 21 2 20,5 và 21 con trên thì 21 đó thì uh, cảm ơn tất cả quý anh chị và tất cả mọi người đã theo dõi video của em Giang Câu nhá uh, hãy bấm nút đăng ký và theo dõi những video uh, và chia sẻ video và quý anh chị à, nào có nhu cầu mua cho gia đình mình một con dao về sử dụng trong gia đình thì uh, nhắn tin liên hệ cho em câu nhé để uh, nhắn tin trên zalo đó đó để em câu uh, sẽ chụp ảnh hoặc là làm xong em câu có sẽ gửi hình cho tất cả quý anh chị cũng tất cả mọi người uh, xem nếu mà chúng ta ưng thì chúng ta mới lấy nhé còn uh, với lại uh, bây giờ rất là khó gửi uh, cũng như ngày nào đó thôi là vẫn không cho anh em uh, mọi người xem hàng lúc mà giao đến nhưng mà nếu mà mọi người nhận hàng mà không phải con dao và lúc mà em bắt đầu gửi á em sẽ gửi cái má vận đơn cho tất cả quý chị à, những người mua dao đó nhưng mà đến nơi mọi người thấy giống cái gói hàng đó và giống cái má vận đơn đó thì mọi người mới nhận hàng nhé quý anh chị nhé chứ không phải là uh, không cho xem hàng là cứ thế là nhận đâu nhé quý anh chị nhé đó thì cảm ơn tất cả quý anh chị và tất cả mọi người đã theo dõi video nhé em câu xin à, chúc tất cả quý anh chị và tất cả mọi người có một ngày mới thật vui vẻ và là nhiều uh, hạnh phúc nha đó thì uh, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video hôm nay em cô sẽ dừng video ở đây